Tứ hành xung là điểm báo không tốt cho các mối quan hệ của con giáp tuổi Tý trong ngày hôm nay, thậm chí bản mệnh còn dễ gặp xui xẻo vì việc tin người. Nên cẩn thận kẻo mất tiền oan vì khả năng đánh giá vấn đề của bản mệnh trong ngày này không thực sự sáng suốt. Thiên quan khiến con giáp tuổi Tý lỡ mất cơ hội, khi bạn cảm thấy đắn đo, băn khoăn không dám nắm bắt lấy cơ hội của mình và rồi chúng vượt khỏi tay bạn. Thế nên ngày hôm nay, hãy cố gắng làm chủ vận may cá nhân và chủ động dấn thân ở thời điểm thích hợp, nếu không bạn sẽ tiếc nuối sau này đấy. Thủy Mộc Tương Sinh hỗ trợ rất nhiều cho tình hình sức khỏe hiện tại của con giáp này, nhất là người mới ốm dậy đã ăn uống được nhiều hơn, nghỉ ngơi đầy đủ để hồi sức. Bản mệnh đã biết yêu thương bản thân mình hơn và tránh suy nghĩ quá nhiều gây hại cho sức khỏe. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. 2. Tử vi tuổi Sửu. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để con giáp tuổi Sửu chia sẻ những ý tưởng mới và đón nhận sự quan tâm của những người xung quanh dưới sự che chở của thực thần. Có thể bạn sẽ là tâm điểm của ngày hôm nay, vậy thì hãy sẵn sàng đón nhận sự chú ý ấy nhé. Đừng quên rằng chỉ khi bạn đặt niềm tin vào chính mình, bạn mới có thể có được sự tin cậy của những người xung quanh. Thổ mộc xung khắc cho thấy có thể sức khỏe không được tốt là một trong những rào cản cuộc sống của bản mệnh trong ngày hôm nay. Để tránh việc vấn đề này gây ảnh hưởng tới công việc hoặc khiến bạn phải trì hoãn một số dự định thì nên tìm cách chăm sóc bản thân đúng mực. Ngày 19 tháng 5 năm 2021 là ngày ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, chăm sự điều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, tị. 3. Tử vi tuổi dần, Tam hội mang đến cho con giáp tuổi dần cơ hội để cởi mở những khúc mắc trong lòng và thể hiện bản thân mình một cách chân thực nhất, thay vì giấu những tổn thương, những buồn chán nơi đầy trái tim. Hãy coi đây là cơ hội để hàn gắn, để xoa dịu nhé. Chính ấn hỗ trợ cho con giáp tuổi dần sẽ trở nên gần hơn với những mục tiêu của mình ngày hôm nay, nhưng vội chủ quan nhé. Bạn cần phải kiên trì, vững vàng cho đến khi thực sự cán đích. Tới lúc đó, bạn có thể thoải mái ăn mừng được rồi. Còn bây giờ thì hãy cố gắng lên nhé. Ngày 19 tháng 5 năm 2021 dương lịch là ngày can đinh, ngày can đinh không chỉ bệnh ở tim. Do đó, bản mệnh lưu ý hôm nay không tác động lên vị trí này để hạn chế những rắc rối liên quan. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 4. Tử vi tuổi mão. Hôm nay, công việc ngày hôm nay diễn ra rất tốt đẹp, thiên ấn cho con giáp tuổi mão cơ hội gây ấn tượng với mọi người xung quanh bằng vốn hiểu biết, năng lực của bạn. Đây cũng là ngày mà việc ký kết các giấy tờ, các hợp đồng, văn bản rất được khuyến khích đấy. Mộc khí vượng cho thấy sức khỏe không được tốt, không đủ giúp bạn theo đuổi những mục tiêu lớn lao đâu. Vì thế, hãy cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một chút, cải thiện sức khỏe rồi hãy bắt đầu các kế hoạch của mình. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên lưu ý để kiêng cữ những việc như trôn cất đại kỵ, cưới gà, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường, các việc khác cũng nên hạn chế. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, Hôm nay do ảnh hưởng của mão thìn tương hại nên con giáp tuổi thìn làm việc gì cũng nên từ tốn, có những người đang quan sát để đánh giá lại năng lực của bạn đấy. Thậm chí, còn có tác nhân bên ngoài đang ngầm gây hại nhưng vì bạn chủ quan để khả năng quan sát hạn hẹp, vì thế nên cố gắng thận trọng trong từng việc mình làm. Thương quan xuất hiện là biểu hiện không tốt liên quan tới cuộc sống của bản mệnh, có những người bị mất quyền, mất việc, không thi đỗ, làm ăn thất thoát, luôn có những bất chắc xảy ra như thế nên bạn luôn có kế hoạch phòng bị thích hợp thì sẽ hạn chế được thiệt hại hơn cho bản thân. Thổ mộc xung khắc nhắc nhở người tuổi thì nên lưu ý hơn tới vấn đề tiền bạc, đừng vội cho rằng mình tiêu tiền vì mục đích tốt là được. Tốt hơn hết là chớ chi tiêu hoang phí, thiếu tính toán, nếu không bạn sẽ không thể nào đạt được mục tiêu mà mình đề ra đâu. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên quan chiếu mệnh, kiếp tài chỉ ra rằng con giáp tuổi tỵ đang nghĩ ngợi, bối rối hay xấu hổ vì một việc làm nào đó thì hãy tìm đến người bạn đủ tin cậy, đủ thân thiết để sẻ chia và tìm kiếm sự góp ý. Có thể những lời khuyên mà họ dành cho bạn sẽ rất hữu ích đấy. Vậy thì hãy mở lòng với họ một chút nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho người tuổi tỵ có thể xử lý các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Ngày hôm nay, nếu bạn muốn tình hình tài chính cá nhân an toàn và vững mạnh, thì điều đầu tiên mà bạn cần phải làm hôm nay là lập ra cho mình một ngân sách chi tiêu sao cho hợp lý, có một số vốn nhất định để đầu tư cho tương lai. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay cũng là ngày 8 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân, Bản mệnh nên lưu ý để tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Mão Ngọ tương phá nhắc nhở bạn không nên ôm đồm quá nhiều vì có thể ban đầu bạn tưởng rằng mình có thể làm được nhưng thực tế là có nhiều điều ngoại cảnh đang đẩy bạn đi theo hướng khác. Nếu bạn quá tự tin thì càng là vấn đề lớn vì nó khiến bạn không nhìn ra vấn đề của mình, tỷ kiên khiến mối quan hệ của con giáp tuổi ngọ có nguy cơ đổ vỡ, tránh để cảm tính hủy hoại bạn ngày hôm nay nhé. Với mọi việc mà bạn cần làm hay được giao phó, hãy dùng lý trí để sắp đặt sao cho ổn thỏa nhất. Khi bạn phán xét mọi thứ bằng cảm nhận riêng, có thể chúng sẽ không chính xác đâu. Ngũ hành tương sinh là cơ hội tốt cho tuổi ngọ có thể tìm được cách thức phù hợp để cải thiện sức khỏe. Bạn cũng nên hạn chế thói quen ăn uống thiếu khoa học mà bạn bắt trước mọi người gần đây để hạn chế những tác động xấu lên thể lực của mình nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất, 8. Tử vi tuổi mùi. Nhờ có tam hợp mà con giáp tuổi mùi được người khác dưới thấu hiểu, nhìn nhận tích cực về con người bạn. Việc quen người mới cũng rất tốt vì đó là cơ hội để trau dồi tư duy, làm mới bản thân mình một chút. Hãy bắt đầu bằng những thói quen mới mẻ, cho tinh thần bạn được khởi động, được hoạt động một cách tích cực nhất. Thực thần mang tới niềm tin phơi phới cho con giáp tuổi mùi, Diện mạo rất quan trọng ngày này nên, trước khi ra khỏi nhà, hãy đảm bảo là bạn có một diện mạo hoàn hảo nhất có thể nhé. Nhờ thế bạn mới dễ dàng ghi điểm trong mắt mọi người và giải quyết mọi việc thuận lợi. Ngũ hành xung khắc cho thấy tiền bạc bắt đầu có dấu hiệu đáng lo, bản mệnh đừng quá chủ quan cho rằng mình vẫn đang đủ đầy mà không quan tâm tới tương lai. Nhất là khi khoản tiết kiệm đang thâm hụt và không có dấu hiệu gia tăng thì nguy cơ sẽ xảy ra những sự cố liên quan tới tiền rất cao đấy. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, dần, mùi. 9. Tử vi tuổi thân Hôm nay nếu chịu khó để ý một chút thì tuổi thân sẽ nhận thấy rằng cơ hội đang ở ngay trước mắt bạn mà thôi. Cơ hội mà chính tài đưa tới có thể liên quan đến tiền bạc hay những ý tưởng mới, và hẳn nhiên chúng có giá trị và ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Ngũ hành xung khắc có thể gây ra những căng thẳng trong các mối quan hệ của bản mệnh với người thân, hàng xóm, bạn bè hoặc đồng nghiệp.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 Ảnh hưởng của lục xung nên cho dù tuổi dậu hôm nay có nín nhịn, hoặc nhường nhịn ai đó cũng không thể tránh được việc có những xung đột, mâu thuẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, sang ngày khác mọi việc sẽ yên ổn thôi, bản mệnh đừng quá lo lắng, hoang mang quá nhé. Thiên tài hỗ trợ để tiền bạc trong túi người tuổi dậu dùng dình hơn. Chi tiêu sao cho hợp lý là lời khuyên dành cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Hẳn nhiên bạn có các kế hoạch, những mục tiêu dài hạn, vì thế hãy biết cân đối chi tiêu hiện tại lẫn các khoản dành dụng cho tương lai. Kim mộc xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của tuổi dậu, có thể là do tác động của thời tiết nên bạn dễ bị ốm hơn. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu ý ăn nhiều rau củ hơn để cải thiện hệ tiêu hóa hiện tại. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu. 11. Tử vi tuổi Tuất. Nhờ có lục hợp mà con giáp tuổi Tuất sẽ có được những người đồng hành tâm đầu ý hợp, khiến mọi công việc ngày hôm nay trôi qua dễ dàng, thuận lợi hơn tưởng tượng. Vậy thì đây là ngày để cùng chia sẻ dự định, kế hoạch tương lai đấy. Đừng lo ngại bất cứ tranh chấp, mâu thuẫn nào nhé. Thương quan khiến con giáp tuổi tuất thường xuyên có cảm giác tồi tệ, tiêu cực. Công việc bận rộn đến mấy thì cũng đừng quên dành thời gian để thưởng thức những giá trị giản đơn và ý nghĩa của đời sống đang hiện diện xung quanh bạn. Nhờ thế thì mỗi phút giây đi qua đều trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều đấy. Ngũ hành xung khắc có thể đẩy bản mệnh vào những rắc rối liên quan đến tiền bạc. Bạn nhất định không được dùng chữ tín của mình để hỗ trợ ai đó vay tiền, họ đang lợi dụng lòng tốt của bạn mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão. 12. Tử vi tuổi hợi Tuổi hợi từng có thời gian tổn thương, nghĩ ngợi vì sự đổ vỡ trong một mối quan hệ nào đó, hay sự dạn nứt trong chuyện tình cảm, thì ngày hôm nay có tam hợp cơ hội vàng để có thể hàn gắn, để có thể sửa sai. Hẳn nhiên tha thứ là một điều nói dễ hơn làm, tuy nhiên nếu bạn dốc lòng cho điều đó thì kết quả cũng sẽ đến mà thôi. Chính quan giúp con giáp tuổi hợi mở ra những cánh cửa cơ hội mà trước đây bạn nghĩ chỉ là một bức tường, không cho phép bạn kết nối với những ước mơ, những tham vọng của chính mình. Đây cũng là ngày mà bạn nên trân trọng mọi cơ hội, mọi nhân vật tiếp cận với bạn, thay vì thái độ coi thường, vì bất cứ lý do nào nhé.